tiên. Ví dụ số 1, chọn câu sai. Chúng ta cùng đọc nhé. Chất điểm chuyển động theo một chiều với gia tốc A bằng 4m trên dây bình. Có nghĩa là chúng ta có bốn đáp án khá là dài. Đáp án A, lúc đầu vận tốc của vật bằng không thì sau một giây vận tốc của nó bằng 4m trên giây. B, lúc đầu vận tốc bằng 2m trên giây thì một giây sau vận tốc của nó bằng 6m trên giây. C, Lúc đầu vận tốc bằng 2 m trên giây thì 2 giây sau vận tốc của nó bằng 8 m trên giây. Và D, lúc đầu vận tốc của vật bằng 4 m trên giây thì 2 giây sau vận tốc của nó bằng 12 m trên giây. Bài tập này đã cho ra tốc A. Đây, ví dụ một ở đây. Đề bài cho rất rõ ràng nó rất ra tốc A của thầy bằng 4 m trên giây bình. Và với bốn nhận xét này sau khi các em đọc xong thì các em thấy là bốn nhận xét này đều nói về cái vận tốc lúc sau của nó. Và Liên quan tới vận tốc lúc sau, vận tốc ban đầu và gia tốc A thì thầy đã tóm được ra cho các em cái công thức đây rồi ạ. Đó chính là V bằng V0 cộng AT. Đúng không ạ? Thì với cái công thức như thế này thì rõ ràng, rõ ràng các em hoàn toàn có thể giải quyết được câu nào đúng, câu nào sai nhé. Chúng ta bắt tay vào làm ngay được không ạ? Rồi, với câu A, với câu A thì V ban đầu bằng 0 và một giây sau tức là T của thầy bằng bằng 1 và V của nó bằng 4. 4 của thầy V0 là 0 cộng với A là nhân với 1. Cái này đúng. Đúng chưa? Thế này, V ban đầu là 0, V lúc sau là 4, gia tốc là 4 và T bằng 1. Câu B, lúc đầu vận tốc bằng 2 m trên giây thì một giây sau vận tốc của nó bằng 6 m trên giây. Tức là lúc sau thì sẽ có 6 sau một giây sau là một gia tốc là 4 nhân với 1 thằng này về này đến C đó tức là chỉ áp dụng mỗi công thức V bằng V0 cộng AT V bằng V0 cộng AT là kết quả ngay với đáp án C ta đọc lúc đầu vận tốc bằng 2 lúc đầu vận tốc sau đó 2 giây thì vận tốc của nó bằng bằng 8 8 đây cộng với 4 nhân 2 sau đó 2 giây ta nhớ nhé sau đó 2 giây đó nhớ thấy chưa thế thì 4 nhân là 8 cộng 2 là 10 phương trình này là là sai là sai đúng không ạ đến đáp án D ta xem nào à lúc đầu vận tốc bằng 4 thì sau 2 giây là 12 đúng không ạ 12 bằng 4 cộng với 2 nhân 4 là 8 cái này đúng như vậy thì với cái phương trình duy nhất đó là V bằng V0 AT các em đã giải quyết xong ví dụ số 1 ta biết rằng đáp án sai